Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị à, Hiện tại là Minh Toàn đang à, có mặt ở trong cái bảo tàng à, Quảng Ninh Ở bên à, phía hòn gai của Hạ Long Quảng Ninh Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú và các anh chị một số hình ảnh ở trong cái bảo tàng Quảng Ninh à, Nhằm giúp cô chú cũng như là các anh chị hiểu thêm về bảo tàng và tham quan bảo tàng Và đây cũng là lần đầu tiên để Minh Toàn đến bảo tàng ở phía ngoài bảo tàng và cái cách mua vé thì Minh toàn đã có cái video để giới thiệu đến cách mua vé và giá vé ở bảo tàng rồi thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta xem thêm tìm hiểu thêm còn bây giờ xin mời cô chú và anh chị chúng ta hãy lên tầng 2 cùng Minh Toàn nhé à, Minh Toàn sẽ lên tầng 2 đây đây là cái đường lên tầng 2 khi mà ở dưới tầng 1 chúng ta tham quan xong thì à, chúng ta đi lên tầng 2 và đến khu này thì rất là để trưng bày rất là nhiều thứ đây là ví dụ như đây là bọ ngựa này đây, là bọ ngựa này. Đấy. sâu đóm này wow. Vâng. đây sâu đóm này. ở dưới này cũng có các cái biểu tượng này ờ, các cái tên này. À, sâu đóm này. cách uh, bố trí xếp cũng khá là đẹp ha còn đây là bọ ờ, bọ màng ờ, kết đôi này màn kích đôi bỏ que là đẹp bọn ngựa ăn bướm đây là châu chấu kết đôi nhiều thứ khá là đẹp luôn Ồ, đây là hồ tùng Đấy, cái trước mặt chúng ta là hộ trùng đây là các sâu bọ trên khu này là trưng bày là các sâu bọ đây tầng hai của nó đây, tầng hai của nó đây là có các cái du khách nước ngoài về tham quan của cái bên này là đi xuống dưới tầng 1 rồi ở dưới này mình cảm thấy có cái con rắn biển cũng khá là đẹp khu vực này thì uh, chúng ta sẽ uh, khu vực này trưng bày uh, rắn biển và các cái con vật chim cá rắn con rắn Đó. con này còn tăm đúng hơn rắn tắm gió con này là tắm gió à, tắm gió là ở trên cây nên leo trên cây phải leo trên cây leo xuống và dưới này là còn diều à, hâu diều hâu thì bắt tăn và đánh tăn với lại tăn thì bắt diều hâu mà diều hâu bắt tăn nào chúng ta thử đi xuống để xem à đây đây con à, con này con này mà gọi là con thỏ đây đây là con cầy hương đấy, con này là con cầy hương rồi rai cá rai cá thì là rai cá là con dưới này đấy. đây là con vọc đây rai cá đây đấy, hình ảnh rai cá là chuyên bắt cá giống như con chuột luôn đây là sóc sóc bụng đỏ và sóc bụng xám đây là sóc bụng xám bên này sóc bụng đỏ ba ba trơn ừ, ba ba có món ba ba ngon lắm trồn bông lau và trồn nghệ ừ, trồn trồn cũng rất là ngon ừ, nhìn rắn rắn đây cũng sự là rắn hổ mang Đấy, đây là con rắn hổ mang còn đây là con uh, tắc kè chàng ăn đét là con gì con này thì giống như con hình hương với con ếch nhỉ dạ. con chàng ăn đét này. Ừ. trong bảo tàng này thì các ờ, các cầu thang như thế này là được làm bằng gỗ hết đấy, các anh chị làm bằng gỗ chúng ta đi tiếp đây anh toàn thấy cái con tằm tằm này gì ồ con này rắn hổ mừng chúa ồ bằng chúa mà to như thế này ta wow khá to luôn các anh chị chúa to quá nhỉ thời gian sưu tầm năm 2016 là Hồ Bằng Chúa đây là bạc kích bạc kích thì à, nói thêm bạc kích bạc kích thì về quảng ninh thì nếu mà ai mà về với quảng ninh rồi biết quảng ninh có một cái đặc sản ngâm rượu đấy là chính là cái rượu bạc kích à đây là cái rượu bạc kích đấy đây còn đây là trưng bày các cái thực vật ở trên à, các như này là người ta hay trưng bày các cái thực vật ở trong kính này Đấy, ví dụ như chúng ta đi từng này thì cũng thấy trưng bày các thực vật rất là nhiều đây là một trong nơi đây là gì xưa một xưa nói về xưa thì chắc anh chị với cô chú cũng biết rồi rất là quý hiếm sú oh, ờ, đây là con diều hâu đây là một con diều hâu để bắt con à, bắt con tân chỗ này con này là con tân gió con tân gió còn dưới này là con gì đây con này là con gì không có tên luôn Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu này là khu này là đi rồi biết là còn khu nào không nhỉ khu này có hổ đi gấu là đi rồi Đây, có hai con hổ to to con à, khu ở tầng 1 này thì mình toàn có một video về tầng 1 này rất là nhiều con ở tầng 1 nhưng mà mời anh chị đi qua một chút đây là là voi ngà voi thứ này thì các cái này là được làm như kiểu mà một một cái à, người ta quay lại một cái, cái, cái vách núi thành ra là mình đi cảm tưởng là vào cảm tưởng là vào vào một cái hang động đây là các bức tranh giống như một cái núi đi lên tầng 2, tầng 3, tầng 2 tầng nữa nhé. Theo thằng Tuấn đi chị ơi em đi tầng 2 rồi nhưng mà tầng 2 lại dẫn đi xuống dưới không, này. tầng 1 tầng 1 là đi một vòng nó lên ông núi lên xuống lên xuống nhưng mà à. đây là ra tầng 2 lên nhau dạ. lên tầng 2 xong lại lên tầng 3 nhé dạ vâng ạ chứ ở đây ờ, à đấy hôm nay giờ mình toàn cứ tưởng là tầng 2 lên rồi nhưng mà hóa ra chưa lên tầng 2 mà mới là tầng 1 thôi tầng 2 là chúng ta phải đi ra ngoài cửa để chúng ta đi thang cuốn chúng ta lên tầng 2 chứ còn ở trong cái khu này là nó cứ một tầng một tầng tức là gác xếp đỉnh xếp thôi các anh chị và bây giờ thì ờ, đây chúng ta sẽ lên tầng 2 đây, khu ngoài này thì là trống đồng với lại các thứ ở khu ngoài cửa có cái trống này cũng đại còn kia là một cái ờ, cái chuông à, chiêng bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2 đây tầng 2 thì có thang máy đi lên như này các anh chị Đấy, đây là tầng 2 thang máy đi lên tầng 2 và bây giờ mời à, anh chị chúng ta lên tầng 2 của Minh Toàn nhé Ồ, khu vực tầng 2 này khá là rộng tầng 2 chúng ta cùng xem lại cảnh ở dưới tầng 1 tầng 1 là trưng bày các các cái cái cái ờ, về các cái con vật và các cái ờ, cây loài cây Đấy. nhưng mà tầng 2 thì là Minh Toàn là mới vào Minh Toàn cảm thấy trưng bày một số cái hiện vật về đá và cái ờ, một số cái như đây là về gốm này rồi các cái đồ khác bây giờ xin mời cô chú và anh chị à, chúng ta